Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện là cố vấn đầu tư à, về bất động sản À, phân khúc mà căn hộ cao cấp, nhà phố và bất động sản thương mại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. À, hôm nay tôi làm cái video này để muốn chia sẻ với các bạn về cái rủi ro khi mà mình đi vay ngân hàng ha thì bất cứ một cái hoạt động kinh doanh nào dù bạn là kinh doanh hay bạn là đầu tư hay là bất cứ một cái hoạt động nào bạn cũng có cái sự rủi ro xảy ra thì hôm nay mình sẽ phân tích cái việc là à, nếu mà mình đi à, à kinh doanh mình vay ngân hàng thì có điều gì à, nó sẽ xảy ra và nó ảnh hưởng tới cái việc mà làm kinh doanh của mình và điều tệ nhất khi mà bạn vay ngân hàng mà rủi ro xảy ra đó là bạn cái tài sản của bạn sẽ bị thanh lý à, thì đó là cái điều mà mình không bao giờ mong muốn đúng không thì à, cái việc mà làm video này à, của chị sẽ gửi đến cho các bạn những cái nguyên nhân à, và mình sẽ xem cái điều đó nó mình sẽ handle nó như thế nào để nó có thể là à, giảm thiểu rủi ro nhất có thể à, cái điều đầu tiên cái rủi ro đầu tiên bạn có thể sẽ gặp phải đó là rủi ro về mặt lãi suất lãi suất nó sẽ tăng hoặc hoặc giảm giảm thì mình mừng rồi có giảm thì nhiều khi ngân hàng họ cũng không giảm cho mình nhưng mà nó sẽ tăng nó tăng một cách mà chóng mặt luôn ví dụ như bạn thấy ở trong cái trường hợp năm 2008 à, tới 2012 hình như là đỉnh điểm 2012 thì lãi suất nó đã tăng lên tới 24% một năm kinh khủng khiếp ha hoặc là khi mà bạn vay bằng à, bạn vay bằng vàng và bạn phải trả bằng vàng thì cái cái giá vàng nó tăng một cách đột biến ví dụ hồi lúc trước ờ, năm 2008 ờ, thì nó có khoảng là giá vàng là 19 triệu nhưng mà tới thời điểm này ha nó tới là khoảng năm mươi mấy sáu chục triệu thì bạn nghĩ là nó tăng một cách kinh khủng nếu bạn vay bạn vay một cái khoảng thời gian dài à, và khi mà bạn trả nợ thì bạn biết là cái điều gì nó sẽ xảy ra đó là cái rủi ro về mặt lãi suất nó nguy hiểm lắm à, thì bạn phải xem xét đo lường xem rằng là à mình à, nếu mà cái điều đó xảy ra thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào rồi cái rủi ro thứ hai bạn sẽ có phải sẽ có thể gặp phải đó là cái rủi ro về cái mặt mà là uh, thời gian của cái uh, hợp đồng vay ha ví dụ mà thời gian ngắn thì bạn sẽ bị áp lực về mặt uh, uh, tài chính À, bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn à, bạn sẽ phải quay cuồng với cái việc mà lo trả nợ còn nếu mà thời gian dài thì bạn sẽ bị cái áp lực về mặt mà lãi suất nó nhiều hơn tại vì thời gian nó kéo dài mà bạn phải trả tới cái cái tới cái càng về sau thì cái cái lãi nó càng cộng vào nhiều hơn cái mà thời gian ngắn thì đó là cái điều mà bạn sẽ biết được là rủi ro của bạn làm đâu cái rủi ro thứ ba đó là rủi ro về mặt à, tài chính đó là cái việc mà là à, bạn đã um, xác định cái khoản vay sai à, nên hả bạn cứ phải tiếp tục tiếp tục cái khoản vay đó và bạn không tin như bạn đã ký hợp đồng vay rồi bạn không thể nào mà sửa đổi được ha thì uh, trước khi mình muốn vay thì mình phải đọc kỹ cái điều khoản và cái cái hợp đồng cái khoản vay này nó có phù hợp với mình hay không rồi còn cái việc mà ảnh hưởng tới cái việc mà là à, rủi ro về tài chính đó là cái việc mà bạn tính không đúng cái khả năng trả nợ mình ha mình đã nghĩ rằng à mình vẫn có thu nhập ở đằng này đằng kia để mình có thể là trả nợ nhưng bạn chưa có tính được cái khả năng mà nó xảy ra cái việc bạn sẽ mất việc bạn sẽ mất thu nhập nên bạn không có khả năng đóng tiền lãi và lúc đó là ngân hàng sẽ thanh lý tài sản của bạn cái ờ, rủi ro cuối cùng đó là rủi ro đối với nhà đầu tư là với với chủ đầu tư đó là rủi ro mà ví dụ như là bạn đã đóng tiền cọc rồi bạn đã đóng ờ, theo tiến độ rồi à, tất cả tiền bạn đã đóng được khoảng 50 ờ, phần trăm chẳng hạn nhưng mà có vấn đề gì xảy ra với cái dự án đó với chủ đầu tư đó ví dụ như là họ chủ đầu tư họ không đủ tiền huy động không đủ tiền để à, tiếp tục cái dự án đó họ sẽ Ừ, không không làm gì hết và dự án nó treo thì hoặc là họ sẽ bị gặp một cái vấn đề gì đó về mặt pháp luật trách nhiệm hình sự gì đó thì cái việc đó là cái việc mà dự án cũng sẽ bị treo thì khi đâu đó là cái dự án mà treo thì việc mà là bạn vay ngân hàng thì bạn bắt buộc phải trả lãi trong khi bạn không thể nào nhận được cái uh, tài sản đó bạn không thể nào cho vay hoặc là không thể nào bạn để thu hồi vốn được ha cái đó là rủi ro theo về mặt pháp lý đó là rủi ro về cái việc mà là um, bạn không có sổ hồng chủ đầu tư à, cam kết với bạn là sau 55 ngày sau khi mà bạn nhận nhà thì bạn sẽ nhận được sổ hồng nhưng mà bạn không có nhận được ha thì vì nhiều lý do chủ đầu tư không có đóng ờ, thuế không có uh, nói chung là tất cả những cái nghĩa vụ đối với nhà nước họ làm không đủ thì cái việc mà là ra sổ hồng cho bạn thì họ không thể nào làm được thì cái việc mà không có sổ hồng nhiều khi là ảnh hưởng tới cái việc bạn mua bán cũng khó hoặc là bạn đi vay cũng khó ha hoặc rồi còn cái rủi ro cuối cùng là cái về mặt cái ờ, pháp lý đó là cái việc mà là uh, Ờ, họ xảy ra những cái việc mà tranh chấp ở trong cái cái dự án đó ờ, với từ với chủ đầu tư và với người cư dân thì khi mà xảy ra tranh chấp như vậy thì nó cũng dẫn tới tình trạng là khó bán à, cái tài sản của bạn cũng không ai dám mua cả tại vì sao đó nó tranh chấp đủ kiểu tối ngày băng rô tối ngày loa thì bạn nghĩ rằng là họ có thích ở những căn nhà như vậy không không ha thì đó là một vài cái điều mình chị muốn chia sẻ với các bạn khi mà bạn ừ, đi vay ngân hàng bạn sẽ có những rủi ro nào và nếu những cái rủi ro này thì mình sẽ chuẩn bị như thế nào để khi nếu nó xảy ra thì mình có hướng giải quyết ha thì đó à, đó là một vài cái điều à, mình à, mình mình cùng chia sẻ với nhau rồi à, mình à, nếu mà bạn thấy cái video của chị nó có giá trị thì ờ, bạn có thể là giúp dùm chị chia sẻ cho những người cần hoặc là subscribe cái kênh của chị để có thể nhận được video một cách sớm nhất. cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp bạn vào cái video tiếp theo.